Đây là phó giám đốc Thiện Hôm nay được ngày mát rời là đi <laughs> Phát quang tuyến cáp Đây là ca sĩ ờ, Lệ Quyên Sâu <laughs> tím xì vòng <laughs> Đây là ca sĩ Mộng Mơ Cho cái liền nữa vậy Bỏ cái liềm Ồ, đó là cái ca mà chỉ thấy cái đèn pin Đèn pin Giọng cá vàng của Viettel ờ, Hòa Bình à? Làng nha, lại với với bổ lại thấy cáp này hai đầu Mây, mây, mây, cái mây Mây Đây này Gì? À không, không, không phải leo dại Có quả đấm Quả đấm ăn được Ờ nhở hữu từ nãy giờ Anh hữu từ nãy giờ <laughs> Anh đi không biết đường ấy Làm gì không biết đường Đi lạc phí không biết bao nhiêu lần Câu còn hỏi Em cứ đưa nó đến còn lạc đồi Toàn đi đường linh ta linh tinh <laughs> Em bảo chỉ có một đường Có đi đường chính đâu Không phải nó đi lạc sĩ rồi à Đi lạc sĩ toàn đi đường phụ không biết bây giờ không? không biết là biết đây là lạc nương cuối lạc nương kéo đây kéo đây với em mấy lần duy nhất chỉ con đường này con đường này thôi nhưng mà để ra tay ừ, <laughs> cứ phải để à, phó giám đốc thiện ra tay <laughs> phó đốc đặt hoa từ đây đặt rồi đặt rồi 4 lít bốn lít bốn lít rượu á à? 350 hoa à hoa đây thừa nhân ông này xem Nguyễn xem nhận nhà nào phát cỏ keo này giám đốc uh, đào xuân quyết kiếm tí tiền đấy nhiều khi khôn quá nước ông chọn chỗ này thì chỉ có là lâng cát thôi nhưng mà có chỗ mà là bờ phát cho anh em bờ phát ờ, phát thì đoạn đầu chỗ trước khi rẽ ngã tư này này tức là chỗ này là nó sẽ vào đầu tiên nó bị trùng thôi còn trong kia chỉ có phát thôi ừ. chỗ nào phát thì để vào phát trước nào anh cứ dọc trong này này thẳng luôn này chỗ này trùng em tăng thôi mà được chưa được kéo? Chứ còn mấy cái hình nộm mềm thì thôi. Thế anh lúc anh quyết đi đến nhà tư. là anh bảo đang ở quyết thắng đây. Đấy, cái hay mà. Sao đấy? Như đi ăn đám cưới nhở? trăng chuột à? Đừng quay em Lệ Quyền Chào Quyền lên chào đây Chào ok Treo đi treo được mỗi tội treo nó không biết làm gì đâu xuống dưới bên dưới cái dây này đi qua cái dây này đi đức mà nói ít thì hai nhá qua cái dây <laughs> ừ. này xuống dưới thế này á xuống dưới thế này á xuống dưới thế to này á ừ thì là zip một phát nó tụt nó xuống không nghe máy đứng là nói bên dưới này còn gì nữa canh gì đâu mới dừng lại rồi cứ ở trên đấy nói nhiều cho đứng đấy nó thả chung ra chứ chắc lại cần bốn kẹo ba chứ ba chứ ờ, ba anh em bé một thôi không phải mình được mày đâu <laughs> đất là đây là đất thổ địa nữa đúng không <laughs> em lại chưa nhận trường hợp nào đâu nhậu ai vậy ai vậy đi đi đây là hỏi ôi đường ra chạm đường nào không thì sao em dám về khi chơi mấy động <laughs> đi hẳn tỉnh khác không cần gì phải đi huyện khác hả ờ, rượu hoạt không không không không lên à Rồi. tháng này đê cái chắc rồi rượu với hoạt đấy tí về mách anh lưu là đê không tí về bơm trình <laughs> em nói anh hôm nay đi quân số kinh doanh còn nhiều hơn thôi chỉ nói thế Ờ, tí nữa, tí nữa Rồi đấy Mấy cây kia sao? Giờ nó mới mòn như ban lạc lương Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi. Ôi, căng rồi, căng rồi Mấy cái? Một cái, từ từ Anh cứ ném thẳng mặt nói Ở trong này cũng có nhà nghỉ à? mơ địa bàn của mơ đấy à, đỏ hết cả mắt lên rồi các thầy toàn à, nói đến vấn đề nhạy cảm như này làm anh em à, khó ở lắm Đức <laughs> trưa nay bố trí ờ, việc làm cho anh em rồi thì bố trí chỗ ăn mình ở đâu ra bằng vui thôi anh em mà làm được thì em không tiếc cái gì đâu nhưng mà anh em mà làm này cái mày có đưa bảo đâu đây đưa đây mày bảo đứng đây phát phiếc này kéo kéo kéo đi Đấy, cứ dọc tuyến này chỗ nào phát được thì phát thôi chứ chị em anh em ăn là bằng vui là siêu rẻ nhanh nhỉ ờ nhưng mà vui phải nói là ăn quán bằng vui rẻ thật đi đi đi thôi lên lên tuyến này đi đã bảo dọc tuyến đăng ký tuyến chứ có phải đăng ký cột đâu mà đứng ở cột <laughs> thôi ở đây ờ, chắc ở đây hai người thôi nhỉ ở đây thì xong rồi thế thì đi đi lên trên cầm liềm vào đi ôi giời này quyên lệ quyên người thì nào đi thằng này đi lên trên kia đứng đây làm cái gì à, nhưng... đây chỉ còn hai ông là được nhưng mà đứa em ơi đi thẳng lên dọc đoạn nào đấy, anh cứ đi dọc đấy Hả? Ờ. Giới thiệu với các anh em mà hôm nay <laughs> là ngày à, bao nhiêu nhỉ? Ngày 20 tháng 10 Đấy Giám đốc quyết đây này <coughs> Chỉ đạo anh em đi ờ, phát đường cho dân Đi bộ Đi bộ thôi mình túi vai đây anh đi à bọn em túi tiếp có tiền ờ, để đây anh cầm sao không để trong túi con trong xe anh quên đây để trong xe anh quyết vừa lúc, vừa lúc nãy à, lên à, chặt hết cây mít của nhà khách rồi ui giời ơi Đấy vào cái bụi này mà pha thôi anh Quyết ơi À Ôi quả này mất rồi đoạn này toàn rừng keo như này thì phát quang sao được trong cái đường kia đường đoạn đi vào giữa giữa là Giám đốc quyết cầm dao đi từ sáng chưa phát được ngọn cỏ nào bốn xã còn lại anh mới có hai xã nó gửi ra thì em gọi hôm qua anh hữu đi là em gọi là bảo hôm nay là em ra nước đây không ba nó không phải đang ở ba là nguyên vâng vâng anh biết đi đường này không biết là biết đi À ở ừ, đoạn này ờ, phát được đấy nhờ Anh Thiện ơi, chặt thang lên đi Cho vào chỗ xe lên thủy hộ ấy Chú vào trong hàng rồi Đánh gọi nhờ bên đấy nhận hộ, không không ở đấy Chú cứ vào bên trong cửa kính đi họ đang ngồi giao dịch mà nên ờ, là chắc chưa ra được cứ vào hẳn trong đấy đi gọi cho dao này cùn lắm đưa dao khác đi ờ, mấy chị em ơi đây này dao nào sắc sắc cơ toàn cái dao vỡ dao vẩn như này trước ở trung tâm của mình nhớ mấy có cái này con dao vào dao ờ, cái nắm xanh xanh đây là là dao trung tâm đây à đội nhà trạm mới mất ở đâu rồi đấy đúng không chuẩn bài chưa đấy đúng rồi đấy đúng đúng bài rồi đấy đấy ờ, thích thì tí nó bảo đội nó vào treo nữa nào Hôm nay là ngày gì mà phải đi phát như này anh Quyên nhỉ? đoạn này nó cũng ấy phết đấy nhở. dây nó rụng đấy đoạn này là phải có con dao giật ngày xưa kìa đấy trưởng trưởng ban hữu vào kìa <laughs> mai rồi đoạn này nó phải có con dao lối dài lê thê hay là kẹo hay là chặt ở chặt ở vách này sau kéo lên nhỉ chặt ở vách đó vâng Hữu ơi, xếp lên pha đi để chụp cho xếp cái ảnh <laughs> Làm màu cái Màu mè gì màu cáo ở đây, tôi đích thân đi ra Anh phát cái quần cỏ ở dưới như này, là thấy như này xong Không được rồi ạ, không được, mấy cái phát mấy cành cây to này đi đi đi phát quang này phát ở tiếng cáp à, phát nhầm một cáp mất ra đi mất luồng chạm mưa toàn dẫn đi đường đường phụ được thang thì bọn nó đang dùng dưới kia đấy không biết Ôi. mơ mơ thôi cái gì nhỉ quên rồi đi sâu nhé này lâu lắm mới đi làm ruộng là mỗi tội bụi thôi anh quyết ạ nhưng mà vẫn phát được mà có dây đấy nhá đừng mà đụng phát gần nó nhá không tí nữa lại phải hò nhau đi đi làm thì bỏ mẹ Hôm qua thành phố bị sao ấy? Ờ. À. mũi lắm phải gì cho mấy ờ, người đẹp này lên mà làm cơ cao Ây cái gì anh ông này không mắc dây vậy mà này nó cắn sâu rồi trời mưa mới có không cần trời mưa đâu cả đúng rồi đấy Phát đến đoạn này là được mà Quan trọng gì Đấy yeah, Bọn em Trang với cả mơ lên trên kia phát ừ, mấy chú quyên đi Bạn nào thấp thấp Đấy anh, em phát chuyển sang đây anh Chuyển sang đi tí phát là nó nâng được lên dây đấy cửa cửa hết tay này phải có găng tay găng tay găng trước không à cái này đấy. cái này hình như kéo được rồi đấy hôm nay tối nay phải phải về thưởng 10 chén mỗi anh em kỹ thuật cảm ơn chén đặc biệt là đức là sẽ cảm ơn ba chén hôm nào lại uh, mời cả kỹ thuật đi anh ờ, kia. Bà gì? Nhưng mà hình như là bên dây dưới là dây Vina hay sao ấy? Đấy đồi đấy đấy. À? Cái gì? Không gọi trang không được. Bán cơm nhà không nấu, không đang dỗi rồi, nay không đi ờ. gắn kết đâu. Không có phiếu thức kho Em phải bảo ông Thông là nó, nó cắt nguồn đó chứ nghỉ rồi. Sáng à, <laughs> sáng à, nếu làm phiếu để cho ông đi, bây giờ là làm phiếu bảo chiều ông đi thì Ai? theo được. Anh uh, Lưu Ừ. Thì, thì mai đi, đéo thì... Nó ra nhà, cái gì thì hàng đủ rồi. Anh thì là... đấy bảo ca sĩ mộng mơ vào chặt được đấy một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một Ui giời Đúng hai mâm Cái cáp rơi này là cáp gì đấy đức em? Dạ, cáp truyền dẫn đúng không? Nhưng mà nó ăn sang cái cột bên kia kìa Hồi trước là nó rụng xuống ấy Nó ăn thẳng sang cái cột góc bên kia Quyên đâu rồi nhỉ? Quyên đến bên vòng sôi rồi Này loanh rồi mà Ô người quay, người ta quay trên kia người ta chỉ trèo cột thốt thốt Nhưng mình đúng là làm làm ra Ôi mời mời mời anh xin em Ui dồi em phát thế chuyện gì <laughs> một ra rào của em là kỹ thuật thì lại làm đến đêm được à không sao cái này một mang sông vâng. được mưa vâng, nó phát cái nào người cứ này, <laughs> này lúc sau là co giật đấy kéo bước hụt nha cái này đề xuất trồng cột nâng cáp rồi mà nhưng mà có cột đấy hôm trước anh bảo đội kia nó trồng cái này cột đấy kia kìa cột chỉ, chỉ chuyến ừ, cột của Zipon đó nhẹ quá nhỉ <laughs> anh hỏi là ở dưới, trên mường này đặt là dưới xuôi lợi kinh là gì anh bảo là đáo dây điện không phải của mình đâu anh của dân mà quan trọng là phát vào đấy đứng im nó đấy dây dọa thấy hai đầu sinh viên lợi nhất <laughs> đoàn thanh niên này làm được việc đấy nhở cứ một tuần làm như này cũng được đỡ, đỡ đứt cáp nhở? bỏ cái này ra để đi làm đi thắt để cho mơ như đấy bảo ờ, đề xuất quyết mình cho đội này đi phát nương phát rẫy anh quyết làm anh quyết đầu cái kèo cho là gì cái mà cái heo mà nó ra xung ra được rồi được rồi để mà ra thì chiêu có cả phát đây này thôi thôi thôi thôi thôi chỉ còn chưa làm, gì nữa ra tiền lại ngon quá anh ạ mà em chưa hiểu sao lại kéo nhau ra đây để phát cái dưới này làm gì hồi trước là nó có cái dây rụng xuống đây này đây này đó là tận trên kia cơ ờ, đấy nhưng mà nó vòng xuống dưới này này rồi. Không. Nó vòng ngay đây này. Nói vậy chứ phát phát chỗ nào nó khả quan như phát chỗ này đề đề xuất trùng cột. Thế mày đề xuất chưa? Đây rồi. <laughs> Liệu mấy năm nữa thì có cột. bên chủ đầu tư sao mà lôi được cáp lên? Anh hỏi bên chủ đầu tư bên này chỉ bên công trình. Thế thì đi ờ. vào đi anh ừ, ơi, em đoạn thứ ba buộc cái này lên tạo cho nó khỏi lòng thòng Nghĩa cắt đoạn dây thứ ba Nghĩa <laughs> đấy như vậy phang luôn cái đấy đẹp không ờ, dạ, cây keo nhỏ cây keo này không phải họ trồng đâu nhở ừ. tí này, hạt nó chắc là vãi nhở lâu năm nó mọc trồng bằng cây chứ ai trồng bằng hạt hạt biết đâu hạt nó bị hạt nó chảy xuống đây mà keo này cái này là người ta trồng đấy. không phải trồng anh hạt người ta chỉ trồng từ cái chân này lên thôi quả nó xoăn xoăn xoăn đấy hạt nó rơi xuống là nó đấy nó bảo à thằng này chặt cây của tao tao chặt cáp của mày <laughs> cái này cần chặt đi qua nó cho cái mồi thuốc lá vào đây là nó cháy hết đây bên góc bên này vừa hôm trước đốt này đấy, đấy. lúc nãy ở kia thì nhắm yếu thế bây giờ nhắm khỏe rồi có chị em khác chứ <laughs> Ui trời ơi. <laughs> Trời Anh hơi hồi em lấy cái cùi á. Tung tăng quá. khen chưa được 2 phút. Gần lại với gần anh Nghĩa chụp cho các anh. Nghĩa nó sợ nhìn thấy chị đến nó sợ. Anh sang. Rồi, nó sợ rồi chạy lên đồi mất không không. Sang để em quay trong đoạn. Đây cho Trang đứng nhất, cao nhất không cần đi phát nhà Đập trạm này. này nhưng mà nó là Nhà trạm Đức thuê hết Chúc rồi. tức là mình cứ đi đến giờ mình về thôi Đúng rồi. còn Đấy ôm vào Ôi trời ơi. Khá quá nhỉ. hai tuyến cả tháng không xong ném quá thì lại mất kiếm hết cái đồi thì Đúng năng nữa. Đi đường nào được em Thế thì- em chưa làm gì thế mà lúc cho thế mà lúc sáng không ờ, lên chạm mà phát không đăng ký trạm và cái ờ. tuyến sao đăng ký trạm mà đúng mà tao không hiểu là mày ừ. đăng ký cái tuyến nào mà lại chọn cái tuyến này tuyến nào gần nó dễ phát bây giờ <laughs> toàn toàn nước nhà khốn nạn lắm bây giờ toàn chọn cái khó thì đó đấy thôi Ôi 10 rưỡi rồi chưa? đoạn tuyến này tuyến cố nạn thì nó <laughs> thì nó lấy chỉ tiêu thôi làm đến mốt lỡ sợ phải phát thì phát một mình nên buồn rồi bạn đang tiện được phát thì cho phát hết đi thôi ok qua anh, anh đi mua lợn thấy ở đấy vẫn còn một con ngon ngon đấy ngon hơn à bé hơn à hàng tháng thì cứ tổ chức một buổi <laughs> vồn nát về tổ chức anh em lại tập trung đi thôi em thì đơn giản quan trọng hiệu suất ngày hôm nay như nào thì mới bỏ chi con lợn chứ bây giờ không anh nói mà em à, riêng mà ăn lợn của nhân công làm, làm nó phải ra làm nhân nhân công chỉ hôm tính nay em mời một nửa con lợn được chưa đấy bây giờ chỉ khai luôn nổ đi nổ đi nổ đi đấy nha bạn cứ mời nửa lợn thôi anh đi tìm người mời lại nửa lợn đấy cho người ta khác thôi đi vào trong đây